chào các bạn, hôm nay à, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món à, bánh mèo hạnh nhất Thì ở đây mình có các nguyên liệu là bột, ở đây mình trộn bột số 8 và bột số 13 à, Ở đây thì đã bao gồm cả bột trà xanh, mình sử dụng bột trà xanh của Đài Loan Đó, bột trà xanh của Đài Loan Thì ở đây mình sử dụng 400 gram bột và khoảng 8 à, gram bột trà xanh à, Ở đây là bơ lạc, bơ lạc thì để cho mềm ra, tức là bơ không muối để cho mềm ra à, đường xay lòng trắng trứng và hạnh nhân hạnh nhân này thì để lát nữa chúng ta sẽ decor ở trên bánh khi mà chúng ta đánh bơ đậu quyện thì tiếp theo đó chúng ta cho đường xay vào chúng ta cho từ từ đường xay vào đánh đến khi nhuyễn lại cho thấm khi đã đánh quyện như thế này Chúng ta đánh cho từ từ lòng trắng trứng vào Đánh Chúng ta bắt đầu cho từ từ bột vào Một ít bột sau khi mà chúng ta đã bóp như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ờ, cho hạnh nhân lên Đó, chúng ta để hạnh nhân lên trên thế này Đây à, mình đã để nhiệt độ là 170 độ và phút thôi bánh đã khô rồi rất là giòn luôn các bạn rất là ngon đó thì các bạn thấy cách làm bánh lưỡi mèo rất là dễ đúng không ạ thì mình xin kết thúc video tại đây nếu mà có gì um, thắc mắc